Lễ động thổ nghi lễ không thể thiếu khi xây nhà. Động thổ là nghi lễ quan trọng hàng đầu để xây nên căn nhà khang trang cho mai sau. Do đó, gia chủ cần hiểu rõ nguồn gốc cũng như các vật dụng cần chuẩn bị để có lễ động thổ suôn sẻ, giúp việc xây nhà thêm thuận lợi nhằm an cư lạc nghiệp trong tương lai. 1. Lễ động thổ có từ bao giờ? Theo sách cổ Trung Hoa, lễ động thổ có từ năm 113 trước công nguyên. Đó là năm Mậu Thìn, vua Hán Vũ để thấy triều đình có tục tế trời mà không tế đất, nên hợp lại nhằm bàn việc tổ chức lễ hộ thổ để tạ ơn thần đất. Ngày xưa, lễ động thổ được tiến hành hàng năm sau mùng ba Tết. Động thổ phải có lễ cúng thổ thần để trình xin bắt đầu động đất cho năm mới. Các bộ lão và quan viên được cử làm chủ tế và bồi tế để cúng thần đất. Lễ vật cúng gồm nhang, rượu, y phục và vàng mã. Trong buổi lễ, ông chủ tế cuốc mấy nhát xuống đất để lấy một cục đất đặt lên bàn thờ, xin thổ thần cho dân làng được động thổ. Nếu nhà ai có tàn gia thì phải nán lại, đợi lễ động thổ xong mới được đào huyệt an táng. Ngày nay, xây dựng các công trình, người ta quan niệm là đụng đến ông thổ địa nên phải làm lễ xin phép. Chuẩn bị gì cho lễ động thổ? Vật cúng cho lễ động thổ Trước khi động thổ, gia chủ cần xem tử vi là ngày tháng năm nào, hợp với tuổi mình nhất để khởi công. Cách cúng thường tiến hành như sau. Chuẩn bị một con gà luộc, gà trống, chân vàng, mình vàng, ba quả trứng luộc là trứng gà màu vàng càng tốt, ba con tôm luộc, một miếng thịt heo luộc, một chén gạo, một chén muối, ba ly nước trà, một cốc rượu trắng, hai cây nến, một dĩa trái cây ngũ quả, một bình hoa, nên chọn hoa cúc và một vài nhành hoa khác, một đĩa bánh kẹo, giấy tiền vàng mã, một bó nhang. Tiến hành, gia chủ bố trí tất cả những thứ đã chuẩn bị trên một cái bàn đặt giữa công trình, đốt hai cây nến lên và thắp bảy cây nhang nếu gia chủ là nam, chín cây với gia chủ nữ. Lời khấn Hôm nay là ngày, tháng, năm, âm lịch, tôi tên, làm lễ cúng này xin khấn cùng thần hoàng, thổ địa và các vong linh nhiều đời hiện đang trú ngụ trong khu đất này, vui lòng về đây chứng giám, nhận lễ cúng phẩm và từ hôm nay mong tất cả dời đi nơi khác vì tôi phải xây dựng công trình, tên công trình, trên khu đất này. Mong các vị linh ứng giúp đỡ cho mọi việc được tiến hành thuận lợi. Sau đó cắm ba cây nhang trên mâm cúng, ba cây dưới đất và một cây với gia chủ là nam, ba cây với nữ, ở miếu nào gần đó nhất. Nhà thầu thi công Sau khi gia chủ cúng xong, thì nhà thầu cũng vào tháp nhang cúng và khấn giống như trên nhưng thêm vào. Ngoài việc khấn cùng thần hoàng, thổ địa thì khấn thêm tổ nghề, lỗ ban và cầu mong việc xây dựng tiến hành suôn sẻ. Sau khi tàn nhang thì gia chủ đổ các chén nước, rượu ra công trình, đốt giấy tiền vàng mã và trải bánh, kẹo, gạo, muối ra công trình, cắm hoa cúng xuống công trình. Sau đó chính tay gia chủ đặt viên gạch đầu tiên để khởi công xây dựng và viên gạch ấy phải đúng vị trí và không thay đổi di chuyển trong quá trình thi công. Vì là lễ quan trọng, gia chủ nên thực hiện đúng và đủ các nghi lễ để cầu mong thuận lợi cho cơ ngơi của mình sau này.